hơn nhỉ là tập trộn để xây đây nè lục đấy toàn toàn là file lô không mình chứ kìa nó mình chỉ đặt line một nhé ngoài nã xấu nè <laughs> đây mình chạy để chết nothing like it. Nothing like it. Lót của miền này, có tôm bạc với tiền. okay. Thảo ơi Thảo ơi Thì, thì sao Cũng muốn đặt đây con Trong mơ nạp ba đấy chẳng Không có tiền tiền thắng rồi Xin đi Thì chừng môn này Đấy này អេសលឺខ្ញុំស្ញាយលឺលឺនេះលឺច្បាស់ហ្មងតែចង់និយាយថាបើយើងចង់សម្រេចយកតាមួយញ៉ាំមកមើលកុំឲ្យមើលវាទៅមុននេះគឺពិបាកមើលទេតែកាន់តែយើងចាំមិនមើលដូចនេះខ្លាំងពីនេះចាំខ្ញុំបានមើលតែរកដៃខំតែតែបើដៃនេះស្អីអឺអញដាក់កំបោលខំដូរវិញដូរវិញក្រៅមកក្រៅមកក្រៅស្ញាប់មួយក្រៅមក Dia nyobain nih. Đã có rồi nè. Tao tao tao. Tao tao. Tao tao tao nè. Đấy. Tao tao tao nè. đi cũng mình auto này cũng đây. Đã không phải squad. Mà nó bắt nó bị khỏi rồi. Vừa đã tao auto đang xã đã auto tao nè. Em có ở câu đây này. Ở đây. Mình kêu. Lại luôn. 20នេះអ្នកបរិចុចឡើងចុចលើបំពេញការមួយទៅគេរបស់ត្រូវការហើយចុចវាអាសានេះ indic index ការឆ្លើយមកទៀតមកឲ្យខុសទៅว่าឆ្លើយដល់អីអាន về chứng con thiệt để cả sâu và nhu biết chứ mà không anh thử thôi muốn buồn rồi thằng ấy ở tới tới tư rồi bồi hồi mình trên anh thử thử lại à đây bảo anh đi một quạt đi rồi một quạt đi rồi không biết lấy nào vẫn còn cái trò quạt rồi à à là à là ba cái skin thơm đó ba cái này là cái này ừ. lúc ấy cắt máy 스킬라다 공시하지 예? 시하지 스킬라 공시하지 앱 시하지 공시하지 앱 tiếng Hàn anh ra mượn nào xe skin đấy ờ xe dạ, em nè dạ. nào ờ skin này ờ skin skin skin này chúng tôi đồng muối muối bá và trăm tốt na đi sơn đi rồi nè ta chỉ mua mong lắm thôi có là này mua điện miếng này cho tôi mới thích chơi mình chơi là khá là mấy ngày chơi nào mấy ngày này em chơi tuần nào cho cái này sale sale sale project ờ sale project sale design anh nói miếng pháp chân được không pháp chân chân miễn đi pháp chân miếng miễn pháp chân là của mình Newton mà được liên thôi bạch đồ này có thể mấy cái Newton mình đánh cái này cái đấy cái cái đấy mình nạt ở đây được điện à được như này thế sao được không Perfect. Marcelo. Então, nè, mà con buôn phải sai một bố mình Đồ, một con dùng này chứ Mà đấy bên thơ thời này con buôn đâu học mà Không buôn

就拍。 bên ra thải năm tôi lại đang vui rồi bên này ờ tắt đi này show show 3D show uh, mình cũng không cần mượn đơn hàng miền miền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

mà phòng bệnh mới được đẹp không ạ này thấy số mày thông chân chẳng học lại số mày thông đúng không? Ở đây số mày không thông số trâu, có nhập được lại, mò mò không. map'tiknya yo map yo map mana yo map ya yo map nah yo wal ini udah oh ya McDonald ini nggak map dong udah lama juga Sebenarnya sebenarnya bukan dalam lingkungan mungkin dong. Lingkungan. Gue dah, gue mau pi program ini mau. Nghe tao tao mình lý cho rồi. Program không biết thực sự không biết đấy. à anh anh xịt 파이엠만 bên 많이 쓰기나 맨날 그 많이 다 쓰기나 rồi anh có đem ra rồi mua ăn rồi mua anh chỉ khai tôi bông phong là cái thì mình phong này hả mình phong này à tết na thử rồi കാണിക്കുന്നത് നന്നായിരുന്നു Mấy cái nào ờ, khinh bày hỏi anh đối Khinh bày ra anh khinh mà quạt mà rộng bụng thì Anh thương mày là khinh tâm năng nè Tiếng một pro của nào Ừ, tôi thấy cái design ពីឡៃមកនិយាយថាខំទៅគឺគឺខំទៅទៅជួយទៅជួយមិនប្រហែលនឹងកន្លងពណ៌យើងមើលធូរមើលលើកបាយគេធូរនេះយាយទៅកែទៅប្រាប់ធ្វើត្រូវមិនកែទេអត់អត់បីហើយអត់រត់រត់ em ơi cho preference em luôn khỏi material đâu mà ạ material mấy cái vào đây ừ. này material mà cho preference cho vào này nhưng đôi là nè mặt cái đích thử rồi tớ mơ phải thôi mơ material là material rồi đi đã lộn phô Em chưa đánh phần thưởng đâu sang phần Đấy, đấy mà lại dịch Z Mà lại đi, đi, đi sáng câu tiếp Basic Z á Về đâu đâu xe nó Thật đó là chẳng đấy lâu rồi Nó câu rồi Rồi có thể hình sẽ bảo mắt ở được có mình chơi này Ở được chơi Để mình bị bọn bày Thì cả bị bọn luôn chẳng Bị bọn buổi Bị bọn vậy đấy Mình lúc bấy giờ được câu đầy nữa rồi Rồi rồi អូខ្ញុំ2014ដែរក្នុង2014 2014 2014 2014ខ្ញុំនិយាយថាមិនអត់អរេ2014 2014 AC 2014 A1 មិន AC ទេអានអាន AC ខ្ញុំទៅបត់គ្រានេះអត់ទៅសាច់មកមកវិទ្យាអាបើដល់គេអាប់ដេតទៅមកអូអញចូល ACI ឡើយ ចុយអត់ហើយគេបាស័យចាមួយគេបាស័យចាមួយព្រោះតែអាចដុំតែរៀនពីនៅលើបានហើយគេស្មានថាដុំបានតែបើសិនជាថាពីក្រៅដល់ទៅចូលពីក្រៅមិនតែតូនឯង2014មានមួយហ្នឹងមានពិសេសអញ្ចឹងមកពីកូដឡៃនឹងទីដល់អូនហ្នឹងថាអាអាអីគេនេះអា PSN 192 2004ហ្នឹងមិនមែនដែរ Đây, bị à, bị ép băng. Bằng tay đó Bị ép băng đấy. Bài dính này. Bài dính này. Bài dính. Đang hết rồi. Gần đang rồi. Ở gần nữa. Ở ăn à. Nhưng người ta ăn. Bây giờ ăn mà mình bị ở ăn là cầu. Giờ bị quá ở nổ. Anh đang giờ nó mất định anh. Ở ờ, giờ này. Sao này? Sao này? Ad đốm. Ok. Ừ, anh ơi quy ăn lại cái chuyện nó là chuyện ăn mới có tuần có gì à, đấy đâu anh đâu like that dream I just give us like I don't have this à, tha à say sẽ hiểu reflect em hiểu bài dạ. châu châu phim vào đó nó thì lâu cầu nơi này quay chẳng hai đâu chào bài chào bài không thích lại không dạ, dạ tại sở tại thái tị ừ thái thái tị anh mơ lơ lấy những cái thái à buộc chả nếp xanh thế mà Ôi, sao đậm buồn này đậm đậm buồn à ừ. thế này có mà mặt bà sẽ cái gì anh đã được cái mê gì anh cái rồi đây